cuộc trời tiền sẽ mua được hết còn tình không dễ gì mua đâu có người sống với nhau vì tiền có người sống với nhau tình cảm thời gian là thước đo tình nghĩa đời người ai biết được tương lai có người tay trắng lên sự nghiệp có người sung sướng rồi xa cơ ôi số phận của chúng ta kiếp người rồi cũng như là mơ vậy mà cuộc chơi nào không van cuộc vui nào không tàn chỉ còn tình nghĩa là chẳng tan không nên trách đời sao quá khổ mà trách mình không chịu làm ăn mà trách mình sao cứ hay đời anh cũng có một lần sống giàu nghèo rồi cũng về hư không chẳng còn phú quý hay cơ hàng chỉ còn ơn nghĩa trên chẳng thế giàu sang thì có ai chẳng muốn đừng ngồi rồi cứ mong và mơ phải làm thì mới có cơ đồ kiếp người ta sống phải vươn lên phận của chúng ta kiếp người rồi cũng qua như là mơ vậy mà cuộc chơi nào không van cuộc vui nào không tàn chỉ còn tình nghĩa là chẳng tan không nên trách đời sao quá khổ mà trách mình không chịu làm ăn mà trách mình sao cứ ham chơi đời anh cùng có một lần sống giàu nghèo rồi cũng về hư không chẳng còn phú quý hay cơ hàng chỉ còn ơn nghĩa trên chẳng thế giàu sang thì có ai chẳng muốn đừng ngồi rồi cứ mong và mơ phải làm thì mới có cơ đồ kịp người ta sống phải vươn lên mới làm thì mới có cơ đồ kiếp người ta sống phải vươn